Nhà thờ La Vang một trong bốn vương cung thánh đường của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong khoảng 6.000 nhà thờ trên cả nước, Việt Nam vinh dự sở hữu bốn vương cung thánh đường thuộc bốn tỉnh Hà Nam, Nam Định, Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang là trung tâm thánh mẫu toàn quốc của Giáo hội Công giáo Việt Nam, có diện tích rộng hơn 21 hecta. Ngày 22 tháng 8 năm 1961, Nhà thờ La Vang được giáo hoàng Doan 13 tôn phong là Vương cung Thánh đường qua sắc chỉ Magnanos. Công trình này được xây dựng từ năm năm 1924 đến năm 1929, đại trùng tu năm 1959. Năm 1972 trong chiến dịch Quảng Trị, nằm ở vùng giao tranh ác liệt kéo dài, nhà thờ La Vang bị phá hủy, chỉ còn lại tháp chuông mang dấu vết đạn bom như chứng tích của một thời. Ngày 15 tháng 8 năm 2012 đã diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ La Vang xứng tầm là một trung tâm hành hương quốc gia. Công trình nhà thờ mới dự kiến được xây dựng trên một mặt bằng có diện tích 13.464 m2. Chiều dài công trình 132 m theo hướng Bắc Nam, ngang 102 m theo hướng Đông Tây. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang thể hiện phong cách kiến trúc Việt mang hồn Việt qua hình dáng những tấm mái ngói thân quen kiểu dáng ngôi đình Việt. Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang dường như tỏa hết nét đẹp cổ kính của mình dưới một góc trời Hải Lăng Quảng Trị. La Vang Church, one of the four basilicas of the Catholic Church of Vietnam. Among about 6,000 churches across the country, Vietnam is honored to own four palaces in four provinces, Ha Nam, Nam Dinh, Quang Tri and Ho Chi Minh City. Our Lady of Lavang Pilgrimage Center is the national Marian center of the Vietnamese Catholic Church, with an area of over 21 hectares. On August 22, 1961, Lavang Church was conferred a basilica by Pope John XIII through the decree of Magnonos. This work was built from 1924 to 1929 and was restored in 1959. In 1972, during the Quang Tri campaign, located in the area of prolonged fierce fighting, Lavang Church was destroyed, leaving only the bell tower remaining. Bearing traces of bullets and bombs as evidence of a bygone era, on August 15, 2012, the first stone-laying ceremony took place to build Lavang Church worthy of a national pilgrimage center. The new church is expected to be built on an area of 13,464 meters 2. The length of the work is 132 meters in the north-south direction, 102 meters in the east-west direction. The pilgrimage center of Our Lady of Lavang shows the Vietnamese architectural style, bringing the Vietnamese soul through the familiar tiled roof shapes and the Vietnamese communal house design. The pilgrimage center of Our Lady of Lavang seems to radiate its ancient beauty under a corner of Hai Lang, Quang Tri.